em tên là gì em, quên rồi em tên gì em là xua xua à, ờ, họ là gì họ hờ hờ thị xua ờ, tiếng phổ thông của em là ta rồi là ta vâng còn tiếng mông là ta ngoéo một cái ăn cho nó sẵn luôn sẵn luôn là rượu rượu năm nay em uh, bao nhiêu xuân xanh rồi ngay à, à, em 16 18 xuân sam bác có chồng chưa chữa mấy con chưa có chưa có chồng bác có bây giờ qua bao nhiêu mảnh tình bắt vai rồi chưa qua một tình nào luôn án tin nào em ờ, tạm tin không với không một phần trăm